Chết con mẹ rồi, lên trên rồi Chết em của anh ơi Sao tại chết Chết tôi chết Nó đuổi điết mày à, trốn nó bụi đi Trước mặt Mày sao không sao, thì anh để xuống cứu anh mẹ nó bắn vỡ kính là rơi xuống luôn đấy ấy, ấy, bắn nhau rồi bắn nhau to rồi qua ra cứu được đấy qua chưa qua ui mãi đang vừa lên kìa em, không à, nó ra canh mày rồi <laughs> Survival bonus. Ui, nó nó nốc một thằng nữa rồi. RPG acquired. Ồ, anh có level 3, hay có cuối này. <laughs> Mẹ mày. Chết rồi bố mày. Chó con. cháu. <laughs> con đèo chưa dám cứu mẹ bồ thì đéo cứu ạ vãi nồi chơi game về tự tin đấy nhỉ ba giây hai giây đừng nhìn thấy tao thằng lin Ôi, chết rồi sao mà không thấy được làm gì mà không thấy <laughs> không gì anh Tin tụ đánh Tuyệt vời Ấu Nhanh nhanh nhanh nha, thằng ngoài chạy vào Đến rồi Đèo, đèo biết rồi Sai một xuống rồi Thôi mình lùi lại một bước nữa Hai thằng Được quá Anh em chưa xong à? Chưa <laughs> Trước mặt anh Phết phết phết phết rồi Ai cứu em cứu em rồi 15 giây này Thằng gõ đồ bên này nữa Đừng Đừng quay lại Đừng quay lại Tiếng ở đằng sau lưng này Đi Con mẹ sắp cứu xong Quay lại lắm, cái gì thằng chó này